nằm gọi là sát bên chợ luôn gọi là bên trong chợ luôn của khu vực Mỹ Phước 3 đây đây chính là đường DG9 ạ à. nếu chúng ta đi thẳng vào phía đường DG9 này thì à, chúng ta sẽ gặp đường Mỹ Phước Tân Vạn nha cả nhà đường Mỹ Phước Tân Vạn là cái trục đường mà kết nối từ à, ngã ba Tân Vạn cho đến vừa vào bàn ạ à. rồi bây giờ chúng ta rẽ trái theo đường DG9 và chúng ta sẽ tới lô đất nha ở đây thì cái nhà thấy xung quanh ở đây là đã là chợ rồi cho nên là kinh doanh buôn bán cũng như là uh, di chuyển mua hàng hóa của người dân ở đây cũng khá là tấp nập và bên cạnh đó là xung quanh uh, phía uh, người nhà dân xung quanh đó, đều là kinh doanh buôn bán hết nha à, có, có là bán tiệm vàng cũng như là điện thoại rồi bán ăn sáng à, vân vân rất là nhiều cũng như là quán nhậu ở đây mà chúng ta có nhu cầu chúng ta mua à, cũng như là sinh hoạt thì chúng ta chỉ việc là tự bước từ nhà ra ngồi đường thì có đầy đủ hết tại vì khu vực này là chợ rồi ở đây 10 phút 3 là một trong những cái khu vực mà cũng khá là nổi tiếng à, được rất là nhiều người biết đến và chúng ta đang đi tới cái à, vị trí lô đất của chúng ta rồi nha cả nhà thì đây đây chính là vị trí lô đất ngay cái à, thịt cày à, Việt Trì đây đây đây ngay cái thịt cày Việt Trì là lô đất của chúng ta lô đất của chúng ta đây à cả nhà và cái nhà hãy xuống mà cùng mình à, à, tham khảo cũng như là là xem lô đất của mình nó như thế nào nha cả nhà ha và đây chính là cái lô đất mà mình muốn giới thiệu cho cả nhà nha cả nhà thì lô đất của chúng ta thì à, bắt đầu từ cái vị trí này là cái nhà thấy à, từ vị trí mép này đi qua vị trí mép này nha cả nhà đó. khu vực này thì à, nằm à, ngay chợ luôn bên trong chợ luôn cả nhà thấy đây à, kinh doanh buôn bán khá là đông đúng không ạ phía dưới kia còn vẫn là chợ nha và phía bên này phía bên này cũng là chợ và bên kia cả nhà thấy không bên kia là mình đang kinh doanh buôn bán à. rồi ở đây thì à, có chú bán à, bún bò ở đây và cái lô đất này thì à, ngày xưa có kinh doanh buôn bán tức là món bán gì đó nhưng mà hiện tại thì không còn làm nữa và đây là lô đất mà chúng ta à, có thể mua để mà kinh doanh buôn bán được nha à, có thể mua kinh doanh rồi lô đất này thì cái giá là 2 2 tỷ 900 triệu nha cả nhà ở đây cả nhà thấy ạ à? tại vì ở đây à, cái nền cái nền này là đã được lát xi măng rồi à, đã được lát xi măng rồi cho nên nó là khi chúng ta vừa thì khi việc nền chúng ta cũng không cần phải uh, uh, đánh đo là phải đi đổ đất hay là làm gì thêm chúng ta chỉ việc là uh, đào nó xuống mà nếu xây nhà thì chúng ta đã đào móng rồi tức là cái này có xi măng thì cũng chắc là mình nghĩa là cũng, phải đào lắp lên đào lên làm móng làm cột ở phía dưới chứ cũng không ở nhà được đúng không cả nhà theo mình nghĩ là vậy rồi ờ, ở đây cũng vậy nha cả nhà ở đây cũng vậy thì phía sau mình cũng có hai mét nước kia cả nhà thấy à hiện tại phía sau này có hai mét nước kiếm nha ở đây cái nhà thái này tại vì ở đây uh, gạch đá thì mình cũng không vào được nhưng mà uh, vào bên kia thì có hai máy lốc có hai máy lốc có hiếm và chúng ta ở đây chúng ta nhìn ra bên kia đi ạ à đây chúng ta ở đây chúng ta nhìn vào bên kia đi ạ nhà nhìn thấy không ạ à? rồi thì ở đây thì à, giá là 2 tỷ à, 90 triệu nha cái nhà tới thì à, hiện tại ở trên này chúng ta lên kia là đường NE8 rồi và bên kia và mình nói là đường đội 8 và xuống bên này thì đây là khu vực mà dân cư ở đông đúc rồi thì à, cái nhà muốn biết thêm thông chi, chi tiết thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà nha